thể chúng ta của chúng ta nó dao động từ 7 từ 7,3 7,4 đến 8, ở nước bọt mà chúng ta để cơ thể chúng ta nhiễm axit mức độ là là là dịch chuyển xuống từ mấy phẩy nếu xuống 5 mà cơ thể chúng ta là 7,5 là xuống 2,5 xuống 2,5 xuống 2,5 thì làm sao mà chúng ta có thể tồn tại đó thì chúng ta bắt cơ thể chúng ta chịu chịu đựng quá mức trong khi đó cơ thể chúng ta có một cơ chế chữa lành kinh khủng cực kỳ tốt cực kỳ hay đó là các bạn biết nào tế bào ở khu vực các bạn biết không khu vực tắc nghẽn ít lưu thông thì ở đó có khối u các bạn nhá nghĩa là khu vực tắc nghẽn khó lưu thông thì ở đó cái nồng độ axit bị đậm lại rất nhiều và tế bào ở đó nó hình thành nó hình thành nó giữ lại cái độc tố đó cho cơ thể chúng ta thoát giảm bớt cái độc tố trong cơ thể và lúc này nó vô tình nó gì ạ à, nó tạo ra một cái màng bọc giữ lấy độc tố và lúc này trong trong trong khi màng bọc đó nó thiếu dưỡng khí lập tức nha nó buộc phải biến đổi mà các nhà khoa học gọi là biến đổi gen gọi là biến đổi gen các bạn nhá và lúc này nó buộc phải phát triển vẫn phát triển để nó lại giữ thêm độc tố ôm độc tố vào mình giữ cho cơ thể chúng ta tồn tại các bạn thấy khối u đáng yêu không rất đáng yêu các bạn à hôm nay tôi à, sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cái giải pháp có thể hỗ trợ trong việc điều trị ung thư Xin chào bùi mai phương thì hôm nay thưa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết là nhiều bạn hỏi ở các cái cộng đồng về ung thư quá nhiều thì tôi à, cái tiêu đề của tôi cũng gợi mở các bạn luôn dù các bạn bị à, có người nhà bị bệnh ung thư hay là các bạn đang là những người giúp đỡ cộng đồng bị ung thư thì điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ các bạn là nếu có biết một chút về kiến thức ung thư kể cả phòng chống phòng phòng hay là chữa thì đừng có chữa bừa bởi vì bệnh ung thư là một bệnh không dễ chữa tôi nói thẳng mặc dù nhiều người đến khi nghe tôi giảng thì thấy nó rất dễ rất đơn giản nhưng để đơn giản được cái điều đó là nó phải qua quá một quá trình tìm hiểu và có cái kiến thức có thể nhiều người giật mình bởi vì tại sao nó liên quan đến tà khí này rồi liên quan đến tiềm thức này rồi liên quan đến cái, cái cảm xúc xấu này rồi ung thư tại sao lại liên quan đến ăn uống này đến dinh dưỡng này rồi ung thư tại sao lại liên quan đến âm dương này nó rộng vô cùng nên là với kiến thức mà những bạn cứ tuyên bố trong các cái nhóm mà ung thư chúng ta chỉ dùng thuốc nam thầy này dùng thuốc lá để chữa khỏi thì điều đó là một điều tôi nghĩ là vô cùng ở và nguy hiểm xin chào các bạn Xin chào Nguyễn Chín Nên ung thư là một căn bệnh không thể không thể nói bừa là là dễ chữa các bạn nhé Nên ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết chúng ta nên đi hướng nào nếu như muốn phòng bởi vì cái phương pháp này khi các bạn mà có được cái kiến thức của tôi thì các bạn thấy phòng bệnh ung thư nó cực kỳ dễ rồi chữa bệnh ung thư ung thư cũng không khó nhưng điều này nó nó phải trả lời được những câu hỏi mà tôi đã có những có những lần chia sẻ cái đầu tiên đấy là các bạn phải hiểu tại sao nền y học hiện đại thế giới hàng trăm năm qua chưa chữa sức điểm ung thư cái điều này thì ai biết và kể cả thế giới đã tuyên bố như vậy đó người ta bảo nếu như chữa thì phải là gì ạ giai đoạn sớm xin chào duyên hải các bạn nhá giai đoạn sớm thế còn các giai đoạn muộn là người ta chỉ kéo dài tuổi thọ tuổi cho bệnh nhân thôi thế mà hiện nay ấy, có những có có có những người mà đến với tôi đó tôi không hề cho họ dùng bất cứ một phương pháp gì từ thuốc nam thuốc lá Xin chào Duyên Hải, xin chào Dương Kiều Thì chúng ta muốn phòng chữa bệnh như thế nào? Mà tại sao có những trường hợp mà tôi xin chào Nguyễn Quế Xin chào Hiền Lưu Chúng ta có thể là đợi mọi người vào một chút nhà Tôi thấy mọi người đang vào rất đông Các bạn hãy chia sẻ đi, điều này nó cực kỳ hữu ích Bởi vì tôi đọc những cái tài liệu Tôi đọc những cái tài liệu là nếu chúng ta dùng các cái loại tia nha tia phóng xạ thì trong cuốn sách đã nói nếu chúng ta dùng cái tia phóng xạ để tầm soát ung thư thì gây ra sáu trộn tế bào xin chào quý vị và những cái quyển sách tôi đọc thì bao nhiêu lần tôi đã chia sẻ cho các bạn là ung thư không phải là bệnh cái nguyên lý như nào thì các bạn sẽ được tôi chia sẻ sâu vào một cái kiến thức và cái kiến thức và những cái buổi chia sẻ về ung thư như này thế nhưng cái câu hỏi mà đầu tiên tôi vừa nói cho các bạn và có thể ngày hôm nay tôi sẽ nhắc rất nhiều tại sao này đi học thế giới hiện đại như vậy chưa chữa sức điểm ung thư xin chào phạm phương xin chào nguyễn nhân xin chào triệu anh rồi tại sao có rất nhiều bài thuốc lá thuốc nam cực kỳ hay ngay cái bài của tôi cũng thế thôi cái bài của tôi như như mọi người biết nha gõ vào ung thư trực tràng 15 ngày tế bào ung thư mất tích của bà Trần Thị Lợi xin chào lại Minh Hằng xin chào Triệu Anh tại sao cái bài thuốc lá thuốc nam của tôi nhá cái bài đó là cái bài mà, mà, mà tôi cũng giật mình là khi ờ, khi bác Trần Thị Lợi ở Hải Phòng cách đây là đang đã sang năm thứ năm rồi mà bác ấy vừa rồi lên cho nhà tôi thanh lọc mà bác bị ung thư từ à, cách đây 5 năm mà ung thư là thuộc di căn bạn nhá di căn từ gì ạ từ cổ xuống dạ dày xuống đường ruột đại tràng mà đại tràng bị ba khúc ba khúc khu vực u và dài đến uh, xin chào nhân xin chào nguyễn nguyễn hải bình xin chào xin chào bắc toàn bác thao tại sao mà mà mà bà ấy đến khi gặp tôi tôi cho uống có 15 ngày mà bà ấy uống trong thấp thỏm bởi vì bà trốn viện trốn viện về và viện lùa suốt ngày suốt ngày gọi điện bà trốn viện về bà nói dối là bà ấy về đám cưới đó bác nói dối là về đám cưới nhưng thực tế là về uống thảo dược của tôi uống có 3 ngày nó dị uống đến 15 ngày thôi ba khối u ba khu vực khối u mà viện định cắt 60 phân các bạn đã cắt 60 phân ruột đại tràng nhé không 60 phân đại tràng xin chào Nguyễn Phương Anh thì điều đó là một cái mà nó không tưởng đúng không ạ cắt 60 phân ruột đó thế mà bà trốn điện về và uống của tôi có 15 ngày đi chụp PET city không thấy tế bào thô độc các bạn thấy là là cái điều đó thì người ta sẽ nói gì ạ cái thu năng kinh khủng khiếp đúng không cực kỳ cực kỳ hữu ích cực kỳ tốt thế nhưng tôi nói thẳng ra vẫn là chữa người khỏi nghịch không nhá nếu mà cứ 15 20 ngày khỏi ung thư thì chắc là là, là tôi bị đùa rồi thế nhưng có người khỏi nghịch không có người kéo dài đến hàng năm sáu tháng có người một vài năm đó nên là nhiều bài ung thư dù cực kỳ hay nhưng chữa người khỏi người không nên cái điều mà mà tôi phải chia sẻ cho các bạn đây đặc biệt các bạn nào mà là là những người thầy hoặc những có bài thuốc nam hay ấy, chúng ta đừng đừng đừng ẩu trong cái việc mà tuyên bố là chữa khỏi ung thư bởi vì rất nhiều bài thuốc nam của tôi cũng thế nó hay như vậy mà cuối cùng chữa có người khỏi nhanh có người khỏi chậm có người chẳng khỏi những người bệnh chẳng suy chuyển thì đây là một cái điều mà chúng ta phải biết được là dù thuốc nam rất hay cũng chữa người khỏi hay không xin chào khánh my đấy chúng ta vừa đi hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất tại sao nền đi học thế giới hiện đại như vậy chưa chữa sức điểm đầu tư câu thứ hai buộc phải trả lời tại sao những bài thuốc lá thuốc nam có nhiều bài rất hay chữa người khỏi người không và đây là câu hỏi chính còn câu hỏi thứ ba là gì tại sao đến chùa có trường được khỏi ung thư dù tỷ lệ này tôi biết không hiểu. xin chào Đỗ Quốc Phòng xin chào Lê Thu các bạn thông tin các bạn cứ thử xuống những cái chùa lớn tôi biết là như ở Quảng Ninh có một số chùa nó đến hàng nghìn người trong đó có thể là chiếm 50% bệnh nhân bệnh nặng trong đó kể cả ung thư rất nhiều rồi trong khu vực Đồng Nai khu Bà Rịa khu đó cực kỳ nhiều chùa bởi vì đấy có đến hàng hàng trăm cái chùa và ở trong đó cực kỳ nhiều người bệnh ung thư và những tôi có một người bạn thân bây giờ là bà cô ấy là bạn thân nhà tôi cô ung thư đúng lăn lộn trong đó hàng năm trời đi tắm cát đi trông cát thì các bạn như thấy hôm tôi vừa rồi tôi ờ, tôi đắp khách cô đó, đó chính cô bạn đó đó mà sư cô đắc tôi quay đó xin chào khánh my thì cô đã lăn lộn tất cả rất nhiều chùa rồi của các thầy đó và người đen xì ạ nhìn cô ấy hôm đấy thì các bạn chưa nhìn được buổi đêm đêm nhưng cô ấy giờ trắng trẻo trở lại rất khá nhiều người lên cân rồi khỏe mạnh sinh gái hẳn ạ thế nhưng mà khi cô ấy đến nhà tôi là cô bị xám xịt đen xì đó mà dù cô là một cô gái khá xinh xắn nhưng mà bây giờ nám vẫn còn da vẫn còn nhiều bởi vì chưa tôi chưa thể hết được nghĩa là độc tố trong cơ thể vẫn còn thì mình mới biết được là tại sao có những trường hợp vào chùa khỏi bệnh ung thư mặc dù tỷ lệ đó không cao vào đó thì có nhiều trường phái ăn ăn gạo lứt muối mè số 7 hay ăn số 6 hay là thanh lọc đủ thứ nghĩa là rất nhiều trường phái ở trong trong trong các cái thiền địa đó và chắc các cái trung tâm thầy đọc đó thì đấy là trường hợp thứ ba là tại sao đi chùa cũng có trường hợp của thực thì tôi nghĩ rằng đến giờ phút này nếu mà tôi nói ba câu đó ba câu thứ nhất tại sao y học thế giới hiện đại chưa chữa dứt điểm được ung thư tại sao bài thuốc lá thuốc nam nhiều bài rất hay chữa người khỏi không tại sao một số trường hợp đi chùa khỏi đó nhưng tỷ lệ không cao tuy nhiên vẫn còn câu câu thứ tư đó là tại sao có rất nhiều trường hợp thôi miên khỏi ung thư và tại sao tôi học thôi miên là vậy bởi vì tôi thấy nó hay quá qua gì ông thầy tôi thôi miên cho học sinh khỏi ung thư mà tôi đang đi tìm giải pháp các bạn biết không năm 2017 tôi mặc dù lúc lúc đấy mới mới mới mới gọi là gom được một chút tiền nghĩa là tài sản nhà tôi lúc đó tôi vẫn đang đi thuê nhà ở mà lúc đó nhà tôi ở ờ, tài sản của tôi chỉ có hơn trăm triệu tôi bỏ cải ra trăm triệu đó để đi học lớp master của NLP nghĩa là trước đây tôi đã đăng ký một cái lớp 50 triệu rồi nhưng tôi bỏ ra thêm trăm triệu nữa để học hơn trăm triệu nữa để học sau cái lớp đó bởi vì tôi thấy bảo sao lại ung thư ung thư mà thôi miên khói nó vi diệu quá và tôi sáng còn vào việc học lớp đó lớp quá trình thôi miên trị liệu và đến khi tôi tiếp cận được những những người bạn mà họ đang đồng hành cùng thầy thì người ta chia sẻ là họ đã khỏi ung thư <coughs> điều này làm càng tôi càng phấn chấn vì tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra được cái cái gốc xin chào đặng thơ <coughs> hôm nay là của tôi đang đang đang các bạn nghe giọng các bạn biết tôi bị uh, viêm họng từ hôm đi uh, trong vũng tàu về đi sài gòn về nhưng mà tôi vẫn muốn uh, chia sẻ cho các bạn ở đây bởi vì tôi uh, tôi vào một cái cộng tôi vào trong nhóm hàng ngày thỉnh thoảng tôi lên facebook tôi đọc ở các nhóm khác thì có một điều là tôi thấy nhiều bạn cứ về hỏi và hỏi ung thư hiện nay đang biết làm thế nào đó, đi cắt mổ rồi hoặc hiện tại là đang bị ung thư và các bạn phát hoảng mà kiến thức của tôi tôi không chia sẻ tôi ấy náy xin chào đặng thơ xin chào vũ mai nên buộc phải tôi vẫn phải chia sẻ mặc dù giọng tôi chưa tôi đang rất khàn giọng thì đó tôi muốn chia sẻ làm sao cộng đồng chúng ta sau khi nghe xong cái video này thì chia sẻ cho cho cộng đồng chúng ta bởi vì, vì người Việt Nam ung thư bây giờ rất nhiều rất rất rất nhiều luôn có thể một ngày đến hàng nghìn người vào khám vì ung thư ở cả nước hàng nghìn hàng chục nghìn người chứ không ít <coughs> và đây là lúc này tôi đang nói đến cái câu thứ tư nha câu thứ tư tại sao có một số một số trường hợp thôi miên khỏi ung thư thì khi học lúc đó tôi mới thấy ông thầy tôi thôi miên khỏi thật và tôi yêu kỳ cái, cái lúc đấy tôi thích lắm tôi yêu cái môn à, môn môn à, quá trình trị liệu thôi miên để chữa ung thư và tôi bảo tôi sẽ tìm ra được phương pháp bằng ở à, cái, cái phương pháp giải thư bằng cái, cái, cái giải pháp này và điều đó làm cho tôi học học rất kỹ tôi chăm chỉ học lắm bởi vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ cứu được rất nhiều người nhưng đến ngày thi tốt nghiệp của cái lúc đó thì mỗi một học viên chúng tôi được mời một bệnh nhân các bạn được mời một bệnh nhân thì lúc đó ở trong Sài Gòn tôi không có bệnh nhân thì các bạn ở trong Sài Gòn mới mời thì trong khi lúc đó tôi phát hiện ra là cái buổi thi đó có gần 40 người bị ung thư họ đưa đến các cộng cộng tác viên của tôi các học viên của tôi đấy đưa đến và đến khi các bạn biết nào không thôi miên về chữa ung thư nó khỏi kinh khủng nhanh bởi vì tôi đã thôi miên rồi có thể trong 3 ngày 5 ngày vợ tôi có khối u một lúc lúc sinh con thích thằng nhỏ tôi là tôi phát hoảng luôn tôi bảo chết rồi mình ra cả rồi giờ còn phải nuôi đứa con nhỏ nó có đỏ hỏi có mấy tháng thôi thế mà tôi phát hiện ra vợ tôi bị thì tôi biết là do cảm xúc đúng như tôi học và tôi thôi miên cho vợ tôi chỉ có 5 ngày mất tích thì tôi thấy nó hiệu nghiệm kinh khủng và lúc trong lúc học ở lớp đó lúc thi đó thì tôi biết là cái tỷ cái tỷ lệ để khỏi trong trong gần 40 người ung thư đó nó chỉ được vài người không quá 10% lúc này tôi lại hụt hẫng tôi bảo tại sao lúc này câu hỏi to đùng trên đầu tôi là tại sao ung thư lại chỉ có một số trường hợp thôi miên khỏi và đến khi tôi cứ mon men mon men đi tìm thì tôi mới phát hiện ra là những trường hợp thôi miên khỏi ung thư hầu hết là những trường hợp những trường hợp tuổi đang còn trẻ toàn 50 đổ về hầu hết là 30, 25, 27 lúc này một câu hỏi lại to đùng đặt ra tôi bảo tại sao lại ô thôi miên chỉ có trường hợp tuổi trẻ mới bị mới mới khỏi xin chào Mai xin chào Nguyễn Nguyễn Vĩnh và đến bây giờ tôi mới phát hiện ra là cái tuổi trẻ hiện nay ấy, là cái tâm cái tâm cáu giận trong cuộc sống mình và nó gây ra trong tâm thức nghĩa là trong tiềm thức của người đó và chính tiềm thức gây ra bệnh ung thư các bạn tiềm thức gây ra bệnh ung thư và trường hợp mà tiềm thức gây ra bệnh ung thư thì thôi miên khỏi siêu nhanh nếu các bạn biết kết hợp về thanh lọc cơ thể đó thế cuối cùng lại là một cái giải pháp mà nó chỉ được một phần nhưng lọc được thì phát hiện ra là lọc được bệnh nhân nghĩa là bệnh nhân nếu như nếu như bệnh đến từ từ cái tâm tiềm thức thì thôi miên sẽ khỏi ung thư các bạn nhé và và chính vì vậy mới phát hiện ra Xin chào Thanh Tâm Thì những người mà mà bị bệnh ung thư tuổi trẻ thì chúng ta phải đặt câu hỏi ngay Họ bị bệnh đến từ tiềm thức hay đến từ từ tâm thức hay là đến từ ý thức Ý thức là cái tâm có giận các bạn nha Ý thức là cái tâm hàng ngày chúng ta đang giao tiếp như tôi đang giao tiếp với các bạn Đấy là ý thức Và cái ý thức hàng ngày của chúng ta là cái tâm cáu giận bực dọc hàng ngày thế nhưng nó cập nhật trong quá khứ thì nó ăn vào tiềm thức lúc này tiềm thức nó sẽ quản trị toàn bộ quản trị toàn bộ sức mạnh trong cơ thể chúng ta và tiềm thức khi nó đã hình thành thì thằng ý thức không ngăn cản được bây giờ tôi ví dụ cho các bạn biết về sức mạnh tiềm thức thế nào nếu như nó gây bệnh ung thư chẳng hạn thì chúng ta chúng ta sẽ nhận ra là nó nguy hiểm mức độ nào ngay bây giờ các bạn đang xem đây chúng ta đang xem xin chào phạm thu hương xin chào à, ngô mai hạnh <coughs> chúng ta đang xem đây cũng là 31 người tôi thử thử nghiệm các bạn biết về sức mạnh tiềm thức như nào ngay tại bây giờ nhá xin chào vũ mai là vũ mai cần dậy ok nha xin chào đặng à, jojo đặng chào con bây giờ chúng ta ngay bây giờ chúng ta thực hành thực hiện thử xem sức mạnh tiềm thức như nào chuyên gia Phạm Thúy đang rất nhiều người cùng vào chuyên gia Vũ Sơn để tôi biết là thôi miên nó mạnh như thế nào mà có gỡ được hay không và sức mạnh tiềm thức nó mạnh như thế nào thì các bạn biết là là nó nó gây bệnh nguy hiểm như thế nào ngay bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt lại và bắt đầu nghe tôi nói ngay bây giờ tôi đang truyền cho các bạn mỗi người một nửa quả chanh tôi đã cắt lát thành miếng quả chanh căng mọng nước tôi yêu cầu khi các bạn làm động tác này không được tiết ra bọt và bây giờ tôi và các bạn cùng đưa quả chanh vào miệng tôi đã đưa quả chanh vào miệng các bạn há miệng ra và bắt đầu các bạn nhai cùng tôi tôi cũng đang nhai quả chanh chóp chép chóp chép tôi đang nhai tôi đang nhai quả chanh quả chanh tiết rất nhiều nước ra yêu cầu các bạn không được tiết nước bọt nếu các bạn tiết nước bọt chứng tỏ là các bạn không quản trị được các bạn không được tiết nước bọt các bạn nhai đi chóp chép tôi cũng đang nhai nước nước quả chanh đang tràn ra miệng tôi các bạn không được tiết nước bọt nào bây giờ các bạn quay lại đây xin chào Trần Nhung xin chào Phạm Thị Loan trong tất cả các bạn có bạn nào không tin được bỏ các bạn nào không tin được bỏ các bạn hãy chia sẻ lên tôi cá cược rằng người không tin được nước bọt có thể là không nghe được tôi nói còn tôi một trăm phần trăm nếu mình nhìn thấy một người nào đó đứng trước mặt mình ăn quả chanh thôi thì lập tức do, do đạn không tiếp đâu vào chắc là bạn không nghe thấy tôi nói gì <laughs> bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn thấy họ ăn quả chanh hoặc nghe người ta nói ăn quả mơ lập tức chúng ta tiết nước bọt rồi nên không thể không tiết nước bọt chỉ có các bạn không gì những người không tưởng tượng được thì không thiết nó bọt còn các bạn tưởng tượng được kiểu gì cũng phải thiết nó bọt hoặc một trường hợp này chắc chắn không thiết nó bọt là các bạn không biết quả chanh là gì không biết quả chanh chua hay mặn hay ngọt hay bùi hay cay thì các bạn không thiết nó bọt đấy bạn phượng phương là nước chảy nước dãi chảy đùn đùn luôn đó còn bạn dô dô đạm là cố kiềm chế nha bạn cố kiềm chế đây chứng đây là cái điều yếu tố nhưng nếu như tôi nói một quả gì đó quả vũ trụ chẳng hạn các bạn nhai vào miệng đi các bạn tiết nước bọt không xin chào nguyễn kim trung vũ mai con đang bị viêm họng mà vẫn tiết nước bọt đây là cái điều mà các bạn phải biết là nếu như nha, chúng ta đã biết được cái sức mạnh tiềm thức thì cái sức mạnh tiềm thức nó mạnh đến mức độ nào ạ ý thức chúng ta không quản trị được xin chào nguyễn nhan đó nước bọt nước được luôn nghĩa là ý thức chúng ta không thể quản trị được cái sức mạnh của tiềm thức nghĩa là tiềm thức chúng ta hiểu là gì ạ trước đây nó đã lặp đi lặp lại trong quá khứ và nó cập nhật vào não bộ của chúng ta mà chúng ta không cần để ý nó vẫn cứ lưu lại lúc này chúng ta chỉ cần nghĩ đến cái sự việc đó xảy ra thì lập tức nó xảy đến nghĩa là trước đây chúng ta đã tiết nước bọt ăn quả chanh là tiết nước bọt ăn quả chanh là tiết nước bọt chỉ vài lần thôi lần sau nhắc đến ăn quả chanh là mình tự nhiên tiết ra bọt và đây chính là sức mạnh tiềm thức và sức mạnh thần thức này gây bệnh ung thư thì các bạn không thể đỡ được nó có thể gây rất nhiều bệnh trên cơ thể nhưng nếu là ung thư thì chúng ta không đỡ được bởi vì chúng ta lại lại lại dùng cách gì ạ bệnh là đi viện đúng không ạ bệnh là đi viện lại nhảy vào khám rồi xạ trị truyền hóa chất thế nhưng mà bệnh đến từ tiềm thức cơ mà nên chúng ta nhiều khi lạc lối rồi chúng ta lại đi uống thuốc nam bệnh đến từ tiềm thức uống thuốc nam khỏi sao được tôi thấy rất nhiều cộng đồng thuốc nam chữa ung thư rồi chữa ung thư bằng phương pháp tự nhiên đó rồi cam kết các bạn nói toan nói bừa tôi nói thẳng xin lỗi nếu có ai đang chữa bệnh thừa đây chúng ta phải quan sát là người đó đến từ gốc bệnh từ đâu thân tâm nghiệp chứ không phải nói bừa nên chúng ta phải tìm ra được cái gốc cái gốc thì cái gốc mà đến từ tiềm thức thì chúng ta phải học thôi miên đi xóa bỏ thôi miên đi xóa bỏ trong trong trong tiềm trong tiềm thức của họ bằng cách thôi miên đi bởi vì chỉ có thôi miên nhưng mà trước khi thôi miên thì phải cốt sinh cho họ ngộ ra họ ngộ ra thì mình mới mới xóa bỏ được trong tâm thức của họ thì đây là một trường hợp mà trường hợp bệnh đến từ gì từ trong tâm thức và đặc biệt những ai bị ung thư vú thì chú ý điều này bởi vì ung thư vú là đến từ tâm cáu giận chiếm đến 7-80% có thể cáu giận với một người nào đó đặc biệt với đàn ông thứ hai là có thể cáu giận với với ai đó mà đi hắt hủi bản thân mình nên tất cả tôi nghĩ rằng cái video này nó xứng đáng để chia sẻ nên các bạn hãy chia sẻ cái video này ra cộng đồng đặc biệt là những cái cộng đồng mà đang đang đang, đang nói về ung thư bởi vì thuốc lá thuốc nam các bạn có thể kết hợp các bạn nam xạ trị truyền hóa chất các bạn có thể kết hợp thế nhưng các bạn phải biết bệnh nó đến từ đâu đi vào gốc đi vào gốc nếu gốc đến từ thân thì chữa thân gốc đi từ tâm thì chữa tâm tâm thì có hai dạng tâm ý thức và tâm tiềm thức các bạn phải lọc ra tâm ý thức các bạn chỉ cần quất trinh trị liệu là xong nhưng tâm tiềm thức thì các bạn phải thôi miên trị liệu và gì cốt trinh và thôi miên trị liệu thì mới khỏi nghĩa là phải đi vào quá khứ gỡ trong quá khứ người ta ra nghĩa là bây giờ tôi phải đi về quá khứ với các bạn đang ăn quả chanh hả tôi đi về quá khứ bảo quả chanh nó không chua quả chanh bây giờ đã được làm quả chanh ngọt rồi các bạn ăn quả chanh nó ngọt nó không còn chua nữa nhưng làm sao xóa được cái cảm cái cái cái cái cái cái, cái, cái suy nghĩ cái dòng suy nghĩ của bạn trong quá khứ là các bạn lúc đấy nhận ra à quả chanh bây giờ là quả chanh ngon họ đã cải biến hết rồi họ đã trồng các loại giống mới rồi ăn quả chanh ngọt lừ không chua nữa mà nó còn cay cay đắng đắng sau khi cập nhật liên tục như vậy xóa được cái cảm cái, cái, cái suy nghĩ cái luồng suy nghĩ trước đây của bạn đã ăn vào tỉnh thức là quả chanh chua bây giờ là quả chanh ngọt à, quả chanh bây giờ ngọt phải cay khó chịu lắm khi đã xóa được các bạn thay đổi được cái suy nghĩ như thế thì các bạn bảo ở ờ, ăn quả chanh thì không thấy nước bọt ra nữa nghĩa là chúng ta xóa được xóa được cái cái cái cái những cái những cái gọi là ừ, cập nhật trong quá khứ xóa trong kịch trong quá khứ thì đây là xóa là là, là, là cốt sinh được phải đạt được như vậy Xin uh, trả lời phư Bùi Phương Mai. Tôi à, tôi để tôi đọc tí tin nhắn nha. Vũ Mai thì hay cáo chất với chồng. Tôi trả lời này trong tiêm tiềm thức thế này nha khi tâm tiềm thức chúng ta giả sử trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có một chuyện gì đó tôi ví dụ luôn là có một cậu bé khi trông mẹ bị bệnh và mẹ bị ung thư trực tràng đứng cạnh mẹ thốt nốt một câu giá con bệnh thay mẹ đó và cậu bé dính đúng căn bệnh giống như xì phọc mẹ cậu và các cụ chúng ta thì kết luận cậu bé bây giờ bệnh đấy là đến từ tiềm thức rồi nhá trăm phần trăm bệnh đến từ tiềm thức nhưng đối với các cụ nhà ta thì kết luận cậu bé đấy gì ạ à? gở miệng đúng không ạ gở miệng mẹ đang bị bệnh mà giá cơn bệnh thì mẹ à, thì cho bị bệnh luôn giống bệnh của mẹ luôn đó rồi hoặc đấy là trường hợp của bệnh nhá có trường hợp thứ hai của bệnh kiểu này là trong cuộc sống với chồng với con với bất cứ ai đó trong cuộc sống mà thấy cực kỳ khó chịu chán đời bực dọc uất ức rủa mình rủa những câu giá dạ, tôi chết mẹ đi tôi không phải sống với các người nữa giá mà tôi không còn phải nhìn thấy các người nữa ồ thế bệnh đến không cho nhìn luôn trốn xuống đất rồi chết trốn đất nhìn làm sao được ai sức mạnh tiềm thức nó mạnh như vậy đó nó mạnh khủng khiếp tức là nguyên rủa mình chết đi không phải sống với ai đó nó cho đúng cái đích luôn chỉ một thời gian sau mình bị cái bệnh mà không thể gỡ được và những ai học NLP nhá các bạn gọi lên học NLP ở đâu à thì có thể học sâu thì mới biết được những cái cái cái cái cái cái, cái tôi chia sẻ này cái kiến thức của tôi chia sẻ đây kiến thức của tôi ấy là kiến thức NLP nhưng phải là và bậc cao thì mới dám có thể giải quyết được vấn đề bệnh tật đặc biệt là ung thư thì đây chính là xin chào Trần Thái <clears throat> xin chào Nguyễn Huyền thì đây chính là cái mà chúng ta phải phát hiện ra là bệnh nó đến từ đâu và bệnh đến từ tiềm thức thì nó rất nhiều dạng các bạn nhé các bạn đã thấy là diễn viên diễn viên đóng một vai nào đó vai đó nó cực kỳ đau khổ và buồn tủi và diễn viên đó vào nhập vai đó và nhập vai đó mà đến khi mức độ nào các bạn biết không mà đến khi người ta xem người ta cảm nhận vào giống như là người ta đóng giống như là một cái cái nhân vật đó trong trong trong cốt truyện đó bộ phim lên hình mà người ta người ta tưởng tượng ra là là hoàn cảnh đó đang sống lại hiện thực ở ở ở giống như ngoài đời thường nhưng nó rất buồn cho số phận của diễn viên đó các bạn khi diễn viên vào vai mà sâu quá và cảm nhận được cảm nhận được những cái cái cái, cái bức xúc gì ở trong nhân vật đó mà số phận nhân vật đó phải gánh chịu thì bỗng nhiên một thời gian sau diễn viên đó bị bệnh y xì như cái nhân vật trong phim đó các bạn thấy nó ờ, nó kinh khủng không ạ và ai chữa được cái này không chữa nổi bởi vì không biết được công cụ mà công cụ nó là buộc phải học NLP này học thôi miên này đó lại quay lại cái dòng thời gian lúc vui đóng phim xin chào phạm văn dương đó là trường hợp thôi miên nhà thôi miên hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho các bạn biết về bệnh thôi thôi miên nó giải quyết được rất nhiều vấn đề ngày mai thì chương trình ngày mai buổi chiều mai tôi đã gặp tôi sẽ gặp cho gặp 6 khách hàng của tôi mà tôi miễn phí hoàn toàn tôi sẽ giúp đỡ cho những 6 bạn mà có trẻ tự kỷ hoặc là bị uh, ờ, tăng động tôi sẽ hướng dẫn bố mẹ các bạn ấy để giải quyết vấn đề bệnh cái cái, cái tự kỷ đó mà người ta gọi là bệnh tự kỷ cho đến tăng động cái đấy không phải đâu các bạn cái đó là cập nhật trong tiềm thức trong quá khứ xin chào ngọc hà và cái điều này là cái điều nó không dễ dàng gì bởi vì chính bố mẹ chính bố mẹ làm cho trẻ bị bệnh và ngày mai tôi chưa chiều mai thì tôi bắt đầu gặp mấy bạn đó và tôi sẽ giúp đỡ họ giải quyết vấn đề cho cho bệnh và tôi vận dụng chủ yếu chính là thôi miên nên thôi miên không những gỡ được một số bệnh liên quan đến tiềm thức mà có thể giải quyết được vấn rất rất nhiều vấn đề ở ở trong xã hội trong cuộc sống hàng ngày đó nên là cái phần mà tôi chia sẻ ngày hôm nay nó chỉ là cái cốt tại sao về nó cái cốt về về ung thư các bạn nha xin chào nguyễn toàn Xin chào Lê Hương, Lê Hương. Thì cái lý do tại sao một cái trường hợp tiếp theo là tại sao ung thư có trường hợp thôi miên khỏi. Và vâng, trường hợp đó là trường hợp nào thì tôi vừa dẫn dụ cho các bạn biết đến toàn từ trong tâm tiềm thức. Và cái lứa tuổi hầu hết là tuổi trẻ. Các bạn nhá, hầu hết là tuổi trẻ. Nên những ai mà đang định giúp đỡ hoặc là học rất giỏi về thôi miên thì hãy lọc bệnh nhân ra xin chào trần duy xin chào vũ hà những người mà đến từ tâm tiềm thức đặc biệt là giới trẻ thì hay đến từ cái bệnh này thì mới thôi miên được còn những người khác bị bệnh ung thư hoặc là bệnh gì đó nhưng tuổi già vẫn thôi miên được nhưng chỉ là thôi miên hỗ trợ chứ không phải giải quyết chính thống bệnh Người bị bệnh có thể đến từ thân lúc đó xạ trị chuyển hóa chất hay thông nam có thể là rất hiệu nghiệm nha Xin chào Lê Hồng Cảm ơn Lê Hồng Nên chúng ta phải nhìn ra vấn đề của bệnh Thì vừa rồi Xin chào Mai Vũ Bạn Vũ Mai có đăng ký vào ngày mai không? Bởi vì tôi chương trình hỗ trợ chỉ có một ngày mai bạn nào bạn nếu ai gặp ung thư em gì đấy bạn nào tôi không thấy hiện à, phạm văn dương hầu hết nha bạn à, cảm ơn bạn à, phạm văn dương tôi đợt tới này tôi đưa ra những lớp thanh lọc thì cái ung thư ấy, là tôi sẽ chia sẻ kiến thức có thể vào những ngày tới đi những ngày tới thì các bạn chia sẻ cho khách hàng bệnh nhân người ta có thể tự vận hành chữa ung thư bởi vì có những cái, những tài liệu về ung thư mà tôi đọc tôi nghiên cứu nó rất hay mà tôi chỉ chia sẻ kiến thức mà có thể mọi người tự ở nhà chữa được ung thư nên ung thư không phải là là căn bệnh cực khó đâu các bạn nhé nếu các bạn lọc được ra nó đến từ đâu thế như tôi vừa nói đến cái bài cái cái đoạn cái ờ, mai chiều mai hai rưỡi bạn cũng mai nhá nếu bạn đăng ký rồi thì bạn sẽ có trong danh sách ung thư thì cái trường hợp mà đến từ tâm thức và thôi miên thì trường hợp đấy là trường hợp thứ tư chưa hết đâu các bạn nhá vừa rồi các bạn mới nghe được đến đến mấy trường hợp bốn trường hợp dẫn đến ung thư một là tại sao những câu hỏi đó tại sao nền học thế giới hiện đại chưa chữa dứt điểm tại sao bài thuốc lá thuốc nam chữa người khỏi thành công tại sao tại sao mà ung thư có một số trường hợp đi chùa hay tập pháp luân công cũng vậy nhé các bạn nhé có một số trường hợp tập pháp luân công tôi đã tham gia pháp luân công hai năm rưỡi tôi đi tìm hiểu cái gì tôi cũng biết và tại sao những trường hợp đó có một đi vào đó có một số trường hợp quảng thư rồi tại sao thôi miên khỏi tư và đặc biệt chỉ lừa lứa tuổi tuổi trẻ đó và tiếp theo là một câu hỏi nữa tại sao khi bị đám đi bị ung thư có khối ung thư đi đám ma tăng bệnh và cách giải quyết như thế nào cho bệnh nhân tôi cá cược luôn nhá nếu ai có khối ung thư đi đám ma trực tiếp về tăng bệnh vù vù không loại trừ một cá nhân nào nghĩa là 100% tăng bệnh mức độ đấy nên nghe đến đây thì các bạn biết rằng là ung thư nó không đơn thuần là loại bỏ khối u và tế bào ung thư đâu đi đám ma về tăng bệnh có thể ngút ngàn trong vòng 10 15 ngày tháng sau gục ngã đó thế đây là một câu hỏi buộc phải trả lời nếu như các bạn đang giúp đỡ những người bệnh ung thư đấy là một điều nữa còn tiếp theo là một khi câu hỏi buộc phải trả lời tại sao mà sóng từ trường gây ra bệnh đặc biệt là kể cả ung thư cũng có các bạn biết thừa là bên điện lực nó cấm làm nhà di luồng điện cao thế mà dưới luồng điện cao thế trời mưa mù các bạn đó đã nghe cái tiếng ù ù ù ù của những tần sóng do mạng lưới điện nó sung đó đặc biệt là những dây gần nhau nó sung điện kinh khủng luôn và sóng này có gây ra bệnh không các bạn tôi cá cược ở gần đấy một lúc hơi đau đầu buổi đầu chóng váng những ngày mưa mù rất nhiều trường hợp đã kiện cáo về kể cả cái điện thoại gây đến ung thư não <coughs> nên là chúng ta sẽ rất dễ nhìn ra là sóng từ trường gây bệnh nhưng nó gây ở mức độ nào nên tôi thấy rất nhiều bà mẹ hoặc nên bản thân chúng ta cầm cái điện thoại trước khi đi ngủ và khi đi ngủ qua ngay ở đầu giường đó và ngủ có bao giờ ngon đâu các bạn cứ thử cứ ngấp lại xem cái điện thoại mà chúng ta để đầu giường ấy không có giấc ngủ ngon đâu chưa kể trong nhà đã bao nhiêu đồ sóng điện tử để còn quăng thêm cái điện thoại là cái sóng cực kỳ mạnh nữa nên những ai nghiên cứu thì phải trả lời tiếp câu hỏi đó sóng từ trường vậy tại sao đi đám ma tăng bệnh thế sóng ở bãi tham ma ở đám ma là sóng gì và chúng ta phải hiểu được cái chỉ số sóng đó nó được đo bằng bao nhiêu với những tôi học được thì tôi tôi gợi ý cho các bạn biết là cái chỉ số mà sóng âm á, và sóng xấu á, chúng ta đo bằng bô vít các bạn ạ bằng cảm xạ nên các bạn gõ vào ấy chỉ số bo vít là gì bo vít các bạn gõ chỉ số bo vít là gì thì đấy là những cái mà chúng ta cảm nhận được bức xạ người ta gọi là cảm xạ cảm xạ là cảm nhận được bức xạ những bức xạ thì có dạng trung bình dạng xấu dạng cực xấu và dạng tốt tại sao người ta lại bán đá phong thủy nó có năm khi khi chúng ta mà học luyện được về cái chỉ số mà đo được cái chỉ số bo vít đo được cái năng lượng xấu thì chúng ta sẽ cảm nhận được bức xạ đó vì vậy người ta mới gọi là môn đó là môn cảm xạ học nghĩa là cảm nhận được bức xạ nó giống như chúng ta đo chiều dài của mét chẳng hạn thì chúng ta gọi là mét dài thì cái cái chỉ số mà đo được cái tần sóng đó người ta là gọi là chỉ số Bovip Bovip là tên của một ông người Pháp khi ông ông đo được cái bức sóng đó sau đó ông được lấy tên và chỉ số đó gọi là chỉ số Bovip thì đây là một cái mà chúng ta phải biết được mà ồ thế là cái chỉ số Bovip nó đo được cái năng lượng xấu và năng lượng xấu đó có thể gây bệnh kể cả ung thư đó và người mà đã chết hoặc bãi tham ma thì họ bị thoát hết dương và tần sóng này là tần sóng xuống cả âm nhé tần sóng mình đo chỉ số bô xuống cả âm luôn thì đương nhiên là là sẵn sàng gây bệnh cho bất cứ ai đó chúng ta mệt mỏi đi đám ma về thì người có thể ốm ngay hoặc người khỏe đi đám ma lại dài đó cả buổi về cũng thấy mệt nó rất rõ ràng thì đó ở đó là những cái năng lượng xấu đó là những câu hỏi mà chúng ta trả lời được rồi ờ, phải trả lời trước khi giúp đỡ nói chuyện và tuyên bố bạn anh có thể dùng thuốc nam hay hỗ trợ nào để chữa ung thư thì phải trả lời được câu hỏi đó rồi tại sao nếu như những người mà bị ung thư chẳng hạn chúng ta cặp nhiệt độ ấy, thân nhiệt họ thấp hơn người bình thường nhiệt độ của cơ thể họ lúc nào thấp hơn vì sao vậy vì sao thân nhiệt hiện tại thấp hơn cơ thể người bình thường đó và đây chính là cái mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết trả lời cho tôi tổng thể tất cả gần 7 câu hỏi đó sau đến 7 câu hỏi đó mà trả lời được thì hãy hỗ trợ giúp người ung thư chứ không phải là cứ có cái bài thuốc nam hay rồi trường mời chào tôi thấy mời chào với nhiều người đến mời hàng hàng ngàn ngàn mấy chục nghìn người trong nhóm rồi giới thiệu thuốc về ung thư chữa ung thư khỏi các bạn nhầm quá nhầm và đẩy người ta đến một cái cái cái cái cái uh, con đường cụt mà không hiểu được vấn đề cả nền y học thế giới hiện đại như vậy hàng trăm năm qua chưa chữa dứt điểm rồi bài thuốc lá thuốc nam chữa người khỏi không dùng rất hay có trường hợp thôi miên thì khỏi ung thư có trường hợp đi chùa học tập pháp luân công khỏi ung thư xin chào hoa hồng đỏ rồi có trường hợp thì thì, thì, thì đi đám ma tăng bệnh rồi có trường hợp thì bị bệnh do dùng các các cái đồ điện mà không hiểu lý do tại sao trong cái đó và tôi ăn rất sạch ăn rất đúng rồi thì, ờ, uh, sống cuộc sống nó, nó rất vô tư hài hòa tâm thức tâm trong cái tâm của tôi không bao giờ cáo giận bục lại vẫn ung thư nên ung thư nó đến từ rất nhiều nhiều nhiều phía xin chào thanh hương xin chào cao thị minh cao thị minh phương nên ung thư nó đến từ rất rất nhiều phía các bạn nào vào sau các bạn nên xem lại nhé bởi vì cái cái cái đó cái này cái video là tôi nghĩ rằng là các bạn nên chia sẻ để chúng ta một là giúp đỡ những người bệnh hai là chúng ta phòng được thì thực tế qua rất nhiều thời gian nghiên cứu đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu rất nhiều tài liệu thì tôi thấy một việc nó rất đơn giản các bạn nhé nghe câu này các bạn có thể thấy giật mình đúng không bảy câu hỏi bảy câu hỏi chưa chắc ai hỏi trả lời được hai câu mà đến bây giờ tôi nói là nó lại rất đơn giản các bạn nó đơn giản khá đơn giản đến mức độ là có thể các bạn ngộ, ngộ ra ngay cái giải Nobel y học năm 1931 của ông Otto người Đức đã khẳng định rằng tế bào ung thư duy nhất tồn tại trong môi trường axit này, độc tố này, thiếu dưỡng khí này. Và bây giờ thì tôi khẳng định là kèm theo một cái nữa là thân nhiệt thấp này. Đó, bốn yếu tố này. Thì tế bào ung thư mới tồn tại. Và các bạn biết bốn yếu tố này nó nằm ở cái gì các bạn? Là ở một cơ thể người đó buộc phải phải là một cơ thể đầy axit và độc tố và cơ thể đó đều có độc tố ở gan sau khi nghiên cứu về và tìm hiểu về lá gan và thanh lọc thì tôi phát hiện ra tất cả độc tố nó đến từ đó và nó ngăn chặn việc hấp thu dinh dưỡng mặc dù chúng ta ăn rất nhiều chất có thể đủ rất chất bổ rồi nó ngăn chặn dòng dịch mật nó làm cho toàn bộ cơ thể chúng ta biến đổi thận yếu là rạch lê rồi bị sỏi thận âm yếu không đào thải được độc tố axit tim thì bị độc nhiễm độc do máu bị độc do không lọc được gan yếu rồi nám má nám da đồi mồi già nua xấu rồi tất cả các loại nấm tuy trên cơ thể nấm phụ em chị em rồi viêm nhiễm đó, nấm cũng khoa chữa mãi không khỏi rồi tiểu đường có bài tiểu đường tôi chia sẻ rồi đấy tại sao mà tiểu đường tiếp 2 này hình thành như thế nào rồi mấy nhà khoa học mấy ông nghiên cứu tìm ra được insulin insulin để tiêm vào ờ, tiêm vào mới chỉ là gì thay thế cái thằng gì thằng tuyến tụy sản xuất insulin nhưng mà hỏi tại sao thằng tuyến tụy không sản xuất insulin đó những ai nghiên cứu về gan thì mới thấy rằng ồ oh, cái dịch gan với cái dịch tụy mà trộn với nhau nó gây ra một phản ứng hóa học cực kỳ mạnh và phản ứng đấy nó vô tình nó xảy ra trong tuyến tụy nó nó làm cho tuyến tụy bị suy yếu và có thể phá hủy tụy nếu mà nó tắc nghẽn và gây ra cái phản ứng này mà trong vòng chốc lát thì viêm tụy cấp không mổ nhanh chết đó thì đấy là những cái mà mà tại sao khi khi khi khi cái lá gan nhiễm độc và chức năng gan suy yếu nó gây ra một loạt bệnh từ kể cả đau xương khớp bây giờ giới trẻ đau xương khớp rất nhiều mà trước đây ấy, là người năm 50 tuổi, 60 tuổi mới thấy đau xương khớp. Thế sao bây giờ có 28, 30 tuổi đau xương khớp? Ăn uống bây giờ các bạn nhìn xem ăn uống hiện tại mà so với những năm 70, 80 thì ăn uống quá dư thừa các loại chất từ canxi có sữa canxi rồi các loại thuốc canxi hoặc là bột canxi nhập từ Mỹ từ Anh từ Đức toàn các nước tiên tiến về uống mãi uống mãi vẫn cứ thấy thiếu canxi vẫn đau sực khớp mà không ai thèm đi quay lại xem tại sao như vậy và hỏi câu hỏi tại sao những năm 70 80 có ai đau xương khớp như thế không không có đâu hiếm lắm nghĩa là nếu như chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi tại sao tại sao tại sao thì chúng ta sẽ tìm ra được hết tất cả giải pháp thì chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi đó và chúng ta mới có kiến thức để chia sẻ chứ chúng ta chỉ có một chút bài thuốc nam thuốc lá xong chúng ta chia sẻ đó là chúng ta quá ẩu và đôi khi chúng ta trở thành gieo nghiệp mà nghiệp này cực kỳ xấu các bạn chưa hiểu được về nghiệp có thể nhiều bạn chưa hiểu được cái điều đó nghiệp có thể đời này sang đời khác phải gánh con cháu gánh nên là chúng ta muốn chia sẻ chúng ta phải hiểu được bản chất bản chất Nguyễn Hải cháu bị đau từ nhỏ đau cái gì vậy bản chất cái gốc bệnh nó đến từ đâu thân bệnh tâm bệnh tâm bệnh thì cũng hai dạng tâm thân bệnh thì do rất nhiều rất nhiều vấn đề xung quanh rồi nghiệp bệnh nghiệp bệnh thì nghiệp bệnh bản thân quá khứ rồi nghiệp bệnh trong tiền kiếp và cuối cùng nó vẫn quay lại đẩy cho cái độc tố gan làm cho cơ thể nhiễm độc tố và cơ thể nhiễm độc tố thì lúc đó bệnh nan y hình thành đặc biệt là ung thư thế nhưng cuối cùng chúng ta sẽ có một cái giải pháp nó cực kỳ đơn giản với khối u thì có thể nhiều người có nhiều giải pháp thuốc nam thuốc lá hỗ trợ nhưng nó vẫn tái phát ngày hôm nay tôi chỉ chia sẻ cho các bạn hiểu là nếu như một con cá mập thì các bạn các bạn biết là gì ạ nó cực dữ đúng không rất dữ ở trong biển nhưng nếu các bạn lùa được con cá mập đó vào trong nước ngọt trong dòng sông con cáo cá mập đó sống được mấy ngày bạn Nguyễn Hải cho rằng mình à, và nói rằng là mình bị đau xương khớp từ nhỏ bạn đi bạn đi kiểm tra đi bạn có thiếu canxi không hầu hết những người đau xương khớp đều thiếu canxi chiếm đến 7 80 phần trăm nên cái yếu tố này là yếu tố quan trọng đầu bảng khi khi chữa về đau xương khớp tắc nghẽn hay bị viêm hay thoái hóa nó hầu hết hầu hết đều có cơ thể thiếu canxi nếu thiếu canxi thì các bạn đừng nghĩ rằng mình chữa khỏi còn với bệnh ung thư thì tôi vừa nói con cá mập tôi đang ví dụ cho các bạn biết con cá mập nó rất giữ ở ngoài nước biển nước mặn như các bạn lùa vào dòng sông con cá mập sống được mấy ngày <coughs> và giải Nobel y học năm 1931 cũng đã đưa ra rất rõ vấn đề này tế bào ung thư duy nhất tồn tại trong môi trường độc tố và axit nhưng năm 31 người ta đã trao giải cho ông Otto người Đức nhưng nếu đến bây giờ thì chưa chắc giải nó được trao bởi vì phát hiện rất nhiều của nhà bác học nhiều nhà khoa học mới bây giờ họ phát hiện hiện ra là tế bào ung thư là tế bào đang hỗ trợ chữa bệnh các bạn thấy lạ nó cực kỳ lạ đúng không? cơ thể chúng ta có độ pH nghĩa là nồng độ axit và kiềm là 7,365 với các nhà khoa học kết luận như vậy nhưng thực tế thực tế thì cái độ pH này nó sẽ dao động đối với người ăn chay trường có cơ thể khỏe mạnh nó lên đến 8, xin chào Nguyễn Văn Hường bạn đang hỏi câu bạn Nguyễn Văn Hường thanh lọc chỗ thời xong là về lại ăn mặn lại thấy đau mỏi các bạn à, đã học rồi các bạn biết cơ thể chúng ta cơ thể chúng ta có chuỗi thức ăn như thế nào ăn cho nó phù hợp nếu không chúng ta sẽ mắc bệnh <coughs> tôi đang nói đến về cái giải Nobel đi học năm 1931 nếu như đến bây giờ thì chưa chắc đã được ông đó đã được giải Nobel bởi vì đến bây giờ người ta phát hiện ra tế bào ung thư là tế bào sinh ra để giúp chúng ta giải quyết vấn đề bệnh bệnh đây là cái gì các bạn biết là độc tố chứ không phải là bệnh nếu nó nói đúng khi cơ thể chúng ta có độ pH nếu nếu mà cơ thể khỏe mạnh thì nó nó có độ pH là 7,365 các bạn biết rằng nước nha nước sông nước suối là trung tính thì độ pH là 7 và độ pH thì nó dao động từ 1 là cực kỳ axit đến 14 là cao nhất không có 10 14 rưỡi hay 14 1 các bạn nhá độ pH nước thì là 7,7.0 còn axit ở thượng vị dạ dày của chúng ta là lên tạ lên 2,5 là cực kỳ axit và axit nồng độ như vậy xin chào đỗ khuyên axit nồng độ như vậy nếu chúng ta đặt cái lưỡi dao lam vào đó chỉ vài tiếng hoặc một buổi lưỡi dao lam mất tích axit 2,2,5 nên là cơ thể chúng ta có độ có độ pH là 7,365 là hơi kiểm còn những người ăn chay trường khỏe mạnh thì nó lên đến 8 ở nước bọt các bạn nhé và những người này hầu như là vô bệnh không bệnh và nếu cơ thể thì không thể vượt được 8 nghĩa là dư thừa thì cái thằng thận thằng lợn trong cơ thể chúng ta rất hay là gì nó luôn lọc máu đào thải axit nhưng nếu kiềm cao quá nó cũng đào thải kiềm nó cân bằng cho cơ thể chúng ta đó và cái độ pH này nếu như ở ở gọi là, là ở tất cả các cái thức ăn thức uống hoặc là cái tính kiềm ở ở các vật chất thì lên 14 là cao nhất các loại chất lỏng ví dụ kiêng gai bengabe vẫn có thể chữa được bạn thay lọc gan liên tục buộc gan phải khỏe mạnh và sức đề kháng của bạn cao thì ví dụ dừng phát triển dừng hoạt động và có một số bài thuốc nam có thể diệt được virus viêm gan B nên những cái bài nào cần kết hợp chúng ta kết hợp thế nhưng viêm gan B có một bài tăng thân nhiệt cao lên 38 độ trong vòng vài ngày thì virus viêm gan B bị triệt tiêu nó không tồn tại có thể nhiệt độ cao các bạn nhé nhưng bài đấy là hơi bị khắc khổ Bạn Đỗ Quyên hỏi Người nhà Nhưng trong nhà có người đi làm ma về Đúng, bị bệnh đấy, bị tăng bệnh này Các bạn nhé Bị tăng bệnh do khi âm vẫn bám vào người người đi đám ma về và trường hợp đó <coughs> trường hợp này là là bà Trần Thị Lợi đến tận đây tôi không nhầm đúng ở vách này chia sẻ bà ấy gặp người nhà đi đám ma hai lần đi đám ma về hai lần không tắm rửa không khử âm bà bị bệnh lại mặc dù bà ở nhà tôi đang nói về độ pH cơ thể các bạn có thể à, hỏi và và và tôi sẽ sẽ, sẽ nhắn tin trả lời vào ngày mai hôm nay thì tôi đang bị uh, viêm họng tôi đi lại mấy ngày rồi thì tôi đang nói về độ pH cơ thể cơ thể của, của chúng ta có độ pH dao động người bình thường là 7,3 7,4 đến đến 8, ở nước bọt thế nhưng với những người bị ung thư trừ ung thư máu các bạn nhá ung thư máu là tôi chia sẻ riêng trừ ung thư máu thì tất cả bệnh ung thư họ đều có độ pH dưới 7 thì cái độ pH của cơ thể chúng ta nó dưới 7 là bắt đầu mệt mỏi già nua bệnh tật như vậy trẻ cũng bệnh độ pH này và độ pH của chúng ta nếu như cơ thể nhiễm axit mà xuống 5,7 là cơ thể chúng ta lừ được không chịu nổi Vũ Mai ok bạn sẽ liên lạc vào ngày mai đi còn cơ thể chúng ta chỉ chịu đựng được mức độ pH xuống đến 4,5 dưới 4,5 chết hết bởi vì 2,5 con dao lam còn tiêu thì tế bào chúng ta sống sao được đó thế nên chúng ta phải hiểu là cơ thể chúng ta chỉ chịu đựng được đến mức độ là axit 4,5 là cơ thể của chúng ta quá là, là có sức chịu quá tốt ở cái độ pH khoảng 4,5 đến 5 kể cả lên đến 5 nha các bạn rút mồ hôi của chúng ta rút mồ hôi chúng ta ra khoảng độ vài cc và tiêm cái vài cc đó vào con chuột đang sống khỏe con chuột không sống được một phút thế mà chúng cơ thể chúng ta phải chịu <coughs> đây là một cái mà chúng ta có thể thử nghiệm một cách đơn giản với người bệnh chẳng hạn bị ung thư nặng mà thử nước bọt bằng lá quỳ mà thấy cái độ pH nó xuống đến khoảng 5 phẩy các bạn chỉ cần làm sao cho họ sông mồ hôi ra các bạn rút thử mồ hôi lấy ít mồ hôi của họ các bạn rút ra một vài cc tiêm vào con chuột con chuột chết ngay các bạn nhé thì các bạn làm sao bắt cơ thể chúng ta tế bào chúng ta khỏe được đó đây là cách mà chúng ta chúng ta phải biết được là xin chào Đỗ Quyên bạn gọi trực tiếp đi mai tôi hướng dẫn hoặc là để tôi hướng dẫn cho cho cụ thể một một một ờ, video nào đi hôm nay tôi sẽ đi tổng thể bởi vì video này khá dài rồi đó thì chúng ta phải hiểu là độ pH của cơ thể chúng ta của chúng ta nó dao động từ 7 từ 7,3 7,4 đến 8, ở nước bọt mà chúng ta để cơ thể chúng ta nhiễm axit mức độ là là là dịch chuyển xuống từ mấy phải nếu xuống 5 mà cơ thể chúng ta là 7,5 là xuống 2,5 xuống 2,5 xuống 2,5 thì làm sao mà chúng ta có thể tồn tại đó thì chúng ta bắt cơ thể chúng ta chịu chịu đựng quá mức trong khi đó cơ thể chúng ta có một cơ chế chữa lành kinh khủng cực kỳ tốt cực kỳ hay đó là các bạn biết nào không? tế bào ở khu vực các bạn biết không khu vực tắc nghẽn ít lưu thông thì ở đó có khối u các bạn nhá nghĩa là khu vực tắc nghẽn khó lưu thông thì ở đó cái nồng độ axit bị đậm lại rất nhiều và tế bào ở đó nó hình thành nó hình thành nó giữ lại cái độc tố đó cho cơ thể chúng ta thoát giảm bớt cái độc tố trong cơ thể và lúc này nó vô tình nó gì ạ à, nó tạo ra một cái màng bọc giữ lấy độc tố và lúc này trong trong trong cái màng bọc đó nó thiếu dưỡng khí lập tức nha nó buộc phải biến đổi mà các nhà khoa học gọi là biến đổi gen gọi là biến đổi gen các bạn nhé và lúc này nó buộc phải phát triển vẫn phát triển để nó lại giữ thêm độc tố ôm độc tố vào mình giữ cho cơ thể chúng ta tồn tại các bạn thấy khối u đáng yêu không rất đáng yêu nhưng chúng ta không biết các bạn ạ chúng ta không biết và chúng ta quay đi gì ạ diệt nó loại của nó thế là độ pH nó độ axit nó lại sâu xuống lần nữa và lúc này chúng ta chết vì độc tố axit tại vì cơ thể chúng ta chỉ chịu được độ pH nồng độ axit xuống 4,5 dưới 4,5 chết hết trong khi độ khối u hình thành là để gì để giữ cái axit và độc tố đó lại cho chúng ta nhưng chúng ta không nhận ra nó đã phải biến đổi gen vẫn phải tồn tại vẫn phải phát triển để giữ cái khối ung thư cái à, cái hôm mà tôi à, đi đi à, đi đi đi đi vũng tàu mà tôi có cái cái video cái video mà mà của mà có cái cô sư cô tôi gọi là sư cô chính kiến cùng tôi đó với cái chị mà bị ung thư vú mà mà mà, mà, mà chúng tôi lấp đó tên là tâm đó thì ở đó cái sư cô chánh kiến nó có cái phương pháp là gì ạ nói lời yêu thương mặc dù có thể không phân tích được như này nhưng nói lời yêu thương cứ nói lời yêu thương cảm ơn mày đến để à, cho ta biết cái tội lỗi của ta thì cảm ơn mày yêu mày nghĩa yêu bạn xin lỗi bạn hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn nói bằng cái tâm tôi yêu bạn à, bạn đã đến bên tôi cho tôi bài học nghĩa là bên đó họ à, nói về bài học cho tôi bài học tôi nhận ra bạn đã cho tôi bài học đó và cũng đã rất chữa được giúp được rất nhiều người bị ung thư khỏi bệnh sư cô tránh kiến các bạn gõ lên mạng có thể ra thế nhưng để phân tích khoa học thì phải phân tích như thế này nó mới đúng Như là cái độ ph axit của cơ thể chúng ta nó chịu độ đó và tế bào ung thư nó hình thành nó không phải nó hình thành là để để để để ám hại chúng ta mà nó hình thành để bao bọc thu giữ lại cái độc tố cơ thể chúng ta và để tồn tại trong cái môi trường mà nó vô tình bao bọc đó giữ lại đó thì nó bị yếm khí và nó vẫn phải tồn tại để nó hỗ trợ nó nó, nó thu giữ cái độc tố này thế là nó buộc phải vẫn nhân bản mặc dù trong môi trường yếm khí các bạn nhé và tôi thì đang ứng dụng áp dụng phương pháp này phổ cập cho cộng đồng và khi nhận ra là gì ạ chúng ta chỉ gì ạ hãy loại bỏ loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta thì các bạn thấy người chúng ta khi đi về đâu đó mệt mỏi mệt lạ nhưng chúng ta trùm chăn chúng ta sông và các cụ của chúng ta có cái bài này từ rất lâu rồi hàng nghìn năm là sông tự nhiên người khỏe cứ mồ hôi túa ra là khỏe sông ba lần hết mồ hôi là khỏe thì các bạn nhận ra gì ạ mồ hôi nó cực kỳ axit và chúng ta đẩy được ra qua tuyến mồ hôi thì axit ra theo tuyến mồ hôi và mồ hôi nó có đào thải tự nhiên không ạ nó quá tự nhiên qua tế bào da đúng không ạ thì tự nhiên thấy khỏe thì các bạn sẽ nhận ra gì ạ nếu độ đồng độ axit của chúng ta được đẩy ra ngoài thì chúng ta phải dần lên đó và lúc này chúng ta mới nhận ra là gì ạ cơ thể chúng ta khi bị nhiễm axit độc tố thì chúng ta mới bị bệnh và chúng ta cứ loại bỏ axit độc tố ra ngoài dần loại bỏ ra dần loại bỏ ra dần một thời gian sau cái khối u mà nó giữ cái giữ cái độc tố cho nó để nó bảo vệ cơ thể chúng ta lúc này xung quanh nó là độ pH nó đã được giải tỏa nó không còn axit như trước nữa thì bắt đầu nó đẩy ra nó đẩy ra đến đâu chúng ta lại cứ đào thải đi nó chúng ta cứ đào thải ra nó thì khi đó nó cứ bé dần bởi vì cái lượng gì ạ lượng độc tố nó giảm dần nó cứ bé lại bé lại bé lại bé đến khi nó không còn nữa ở đây các bạn đã thấy có dùng thuốc lá không làm gì không có dùng một giải pháp gì để diệt nó không không nó là tình yêu của chúng ta đấy nó hình thành để giữ độc tố axit đấy nên các bạn hãy đọc cái quyển ung thư không phải là bệnh rồi quyển uh, bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe làm gì nghĩa là cơ thể chúng ta tại sao lại lại suy yếu bởi vì dinh dưỡng chúng ta đưa vào thiếu lệch nhưng tại sao đưa vào rồi không hấp thụ thì lại đọc tiếp là tại sao tại lại phải đến cái lớp cái lớp thanh lọc tại sao gan chúng ta lại không đưa đủ dịch vật ra để hấp thu bởi vì sao muốn hấp thụ được tất cả cái dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào thì nó phải có dịch tụy dịch vật các bạn có nhận không người ta đang quan sát là phải có dịch tụy nhưng dịch mật rất quan trọng vì sao dịch tụy và dịch mật nó lại xuống chung một đường ống ở ngay cái miệng của cửa cửa lá đấy đi vào ruột nghĩa là ống vector của tuyến tụy tại sao hai thằng nó nó phải chung nhau ở đó để nó vào trong đường ruột bởi vì không có hai cái dịch này lập tức không bao giờ cơ thể chúng ta hấp thu nên những người bị tiểu đường ấy, nghĩa là không có dịch gì gì dị tụy là cơ thể gầy mòn ngay lập tức mặc dù ăn rất đầy đủ vẫn đều đặn như vậy nên hai cái dịch này nó đưa xuống đường ruột là để chúng ta hấp thu và nếu như chúng bị thiếu thì cơ thể chúng ta có bồi bổ ăn uống tất cả thức ăn đầy đủ dưỡng chất có nhiều người rất có điều kiện chi hàng tỷ cho cho cho cho cho cho bồi dưỡng cơ thể nhưng không hiểu rằng là gì dịch có đủ đông hấp thu đổ vào nó còn có một thằng gì ạ à? thằng đưa một cái dịch ra để hấp thu nó chính là dịch tụy và dịch mật nên chúng ta hiểu bản chất nó gì ạ à? là gốc bệnh nó nằm ở ở các cái dịch hấp thu đó nếu như không hấp thu cho thì cơ thể chúng ta suy yếu và gốc bệnh cốt lõi chính là nằm ở ở trong cái gì độc tố axit trong cơ thể chúng ta mà cứ đuổi theo đi tìm độc tố axit tại sao nó hình thành thì chúng ta lại thấy cái dịch ở trong gan nó thiếu và dịch ở trong gan nó thiếu thì chúng ta lại đuổi tại sao dịch trong gan thiếu thì nó bảo từ tắc nghẽn ở gan thế bây giờ lại đặt câu hỏi tiếp tại sao cái gan của tôi lại tắc nghẽn lại quay hỏi tại sao những năm 70 đổ về trước là ít bệnh như vậy những năm 80 đổ về trước những cái bệnh nan y như vậy thì chứng tỏ những năm 70 80 đổ về trước là cái dịch đó nó phải đổ đúng không cái dịch can dịch mật thì tôi hỏi tiếp là tại sao những năm 70 80 đó con người cái lòng tham sân si nó có nhiều không có âm mưu như bây giờ không ạ thì các bạn bắt đầu lại nghĩ đến cái gì ạ có phải đây là chỉ số về cảm xúc con người bây giờ cảm xúc cực kỳ xấu nếu các bạn đọc về và mạng các bạn gõ ra ngay nhé là đất nước Bhutan đất nước hạnh phúc nhất thế giới họ ăn như thế nào rồi bộ tộc khăn giật 900 năm không có người ung thư các bạn đọc đến đó các bạn mới wow ồ chúng ta bận là phải <coughs> nên chúng ta hiểu tại sao cái chỉ số EQ nó lại liên quan đấy chúng ta lại đặt câu hỏi tại sao cái chỉ số cảm xúc xấu cái cảm xúc xấu nó lại liên quan đến bệnh tật có lẽ lần đầu tiên các bạn ngồi đây mà nghe tôi chia sẻ các bạn mới, mới thấy rằng là cả thế giới mỗi một mình tôi mới logic được và đi sâu được như thế này để trả lời tại sao bệnh tình và các thời kỳ trước nó không bị mà bây giờ bị tại sao cảm xúc xấu nó lại liên quan đến độc tố làm thế nào xóa bỏ khi logic lại các bạn mới nhận ra là ồ còn nhiều vấn đề quá chứ ung thư đâu có phải mấy cái bài thuốc lá thuốc nam quảng cáo gán cái map chữa khỏi người này người nọ đó là rất bừa các vâng. bạn tôi khẳng định luôn nên chúng ta phải hiểu bản chất là nếu không có độc tố không có axit trong cơ thể thì không có bệnh gì hình thành và kể cả cái thằng covid không thể tấn công nổi con người có sức đề kháng tốt các bạn nhìn thấy cái lớp trẻ ấy, cái lớp trẻ mà tầm tầm uh, 25 27 ở bên <coughs> <coughs> ở bên Mỹ khi covid đến nó còn thách đố nhau nó giải một đống tiền ra mỗi đứa gom năm ba năm ba nghìn ba năm ba nghìn đô vài trăm đô mỗi đứa đóng ra đều ấy xong rồi dùng một đứa bị nhiễm covid rồi đến chia sẻ có thể chúng nó phun nước bọt cho nhau và đứa nào mà được lây covid sớm trước đầu tiên thì đứa đó được nhận đống tiền mà chúng nó gom vào chúng nó còn chơi trò chơi covid mà thế mà vậy mà mấy ông gì ạ à? võ sư võ sĩ cơ bắp quần quận gặp covid thì chết các bạn thấy thế nào nên một cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể gì ạ à? có sức đề kháng tốt nhất chứ không phải là một cơ thể có đầy cơ bắp nên lúc này chúng ta mới nhận ra tại sao covid nó lại vật được những người mà đại đa số người người bị dính đòn ra đi đều là những người có bệnh lý nền những người có bệnh lý nền là có người người có sức đề kháng kém thôi đúng không ạ nếu người có sức đề kháng kém thì phải hiểu rằng cơ thể người ta đang nhiễm độc tố axit đó cơ thể có độc tố thì mới có sức đề kháng kém còn bọn trẻ con vì sao nó chưa nhiễm axit độc tố thì các bạn nhìn thấy đó bọn trẻ con nó có gì ạ à? nó có ăn bừa phứa các bạn nó ăn thức ăn nhanh ăn bừa phướng không ạ nó ăn nhiều hơn rất nhiều với những người đã biết vậy tại sao cơ thể chúng nó không có độc tố chúng nó có đề kháng tốt đừng dựa vào mà chúng đang phát triển nha thực tế cái điều nó nói cũng tương đối đúng cơ thể chúng nó đang có gì ạ hệ bài tiết và tiêu hóa cực kỳ khỏe do cơ thể chúng nó đang phát triển đó và chính vì chúng nó có cơ thể như vậy và chúng nó đào thải được hết độc tố khi độc tố hình thành xin chào Nguyễn Thị Thảo <coughs> nên chúng ta hiểu là cơ thể của trẻ nó không dễ dàng mắc bệnh nan y nhá bởi vì chúng nó đang có sức đề kháng tốt sức đề kháng tốt nghĩa là chúng nó đang có chức năng của hệ bài tiết và tiêu hóa cực tốt thế nhưng cũng có một số trẻ mới 25, 27 tuổi vẫn đầy đồng tố hỏi và tìm hiểu tại sao những đứa trẻ đó lại nhiễm độc tố thì hỏi trong cuộc sống như thế nào thì thấy chúng nó ủ mưu được mà nghĩa là chúng nó đã phải ủ mưu thì cơm áo gạo tiền lo toan rồi nghĩa là chúng nó đã bị gì cái chỉ số EQ này cái cảm xúc xấu đó nó đã hình thành rất nhiều thì cái cảm xúc xấu đó các bạn biết là không khi chúng ta có cảm xúc xấu là nó đi vào gan các bạn thấy gì ạ các cụ chúng ta nói câu gì giận tím gan tím mật sợ vãi đái nghĩa là sợ thì nó chạy vào thận rất rõ ràng giận tím gan tím mật nghĩa là cáu giận thì nó làm cho xáo trộn trong gan nên khi chúng ta hiểu bản chất gì ạ độc tố nó hình thành từ cái tâm cáu giận buồn rầu thì cái tâm cáu giận thì đại đa số là gì ạ chúng ta là toàn những người trung tuổi những chúng người chúng ta phải cơm áo gạo tiền đó lo toan âm mưu thì độc tố hình thành do sự tắc nghẽn ở trong gan và đây chính là cái lý do mà gốc mà chúng ta phải tìm phải biết bản chất bản chất là chúng ta phải nắm được nó đến từ tâm thức thì tâm thức nó mới gây xáo trộn còn việc giải quyết như thế nào thì đó là một cái quá trình mà tôi nghiên cứu và những cái trung tâm mà sắp tới tôi triển khai để thanh lọc tôi thanh lọc thì lúc đó đến đó tôi mới xóa được cái cảm xúc xấu này cho các bạn cho những ai đến thanh lọc bởi vì bài giảng đó nó cực kỳ dài cực kỳ dài nó nên là tôi thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn đã đã tìm hiểu được cái bản chất cái bản chất của gốc bệnh nó đến từ độc tố axit trong cơ thể thì mới bị bệnh nani đặc biệt là ung thư nên ông chữa ung thư thì mình tôi thấy ở nhiều cộng đồng mà chữa ung thư là cái cộng đồng mà thuốc nam chữa ung thư này rồi cộng đồng à, chữa ung thư bằng phương pháp tự nhiên này xong rồi nhiều người bị bệnh lên đấy hỏi thì các bạn chào nhào chào vào là để bán thuốc trong cái đó không hiểu bản chất bệnh là gì tôi thấy đấy là một cái mà chúng ta đang không biết là các bạn có thực tế là là, là giúp đỡ hay các bạn đang gieo nghiệp bởi vì vô tình chúng ta đẩy chúng ta không hiểu mà vì vì kiến thức chúng ta kém chúng ta không vô tình chúng ta đẩy họ vào một cái cái gì, gì vào một cái thời kỳ cần giải quyết độc tố trong cơ thể mà chúng ta không giải quyết được thế là người ta người ta bị suy kiệt suy kiệt hết chức năng cơ thể là và người ta ra đi một cách đau đớn nên cái bản chất chúng ta phải hiểu được gốc nó đến từ đâu khi chúng ta chia sẻ thì được lúc đó chúng ta cứu được một người hay nhiều mạng người thì các bạn cứu một mạng người phúc đẳng hà xa còn kiến thức của tôi với kiến thức này tôi sẵn sàng chia sẻ bởi vì tôi gieo như thế này tôi nghĩ rằng một người cho đến ngàn người cái phúc tôi gieo ra tôi gieo gì tôi cảm thấy kể cả ngày mai ngày mốt nó như thế nào nhưng tôi chia sẻ những ngày hôm nay đó là kiến thức mà các bạn đã nắm được tương đối còn thanh lọc như thế nào làm sao giải quyết được cái độc tố trong cơ thể mà tại sao nó liên quan đến chỉ số cảm xúc xóa như thế nào tại vì xóa cảm xúc xấu trong quá khứ không dễ các bạn không dễ nó là cả quá trình một kiến thức dày thôi đó đây là cái mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người trước hết phải nhận ra bản bản chất gốc của căn bệnh thì chúng ta mới giải quyết được chứ chúng ta nhiều khi đi quá ẩu nói quá ẩu và chúng ta không biết rằng bệnh nó đến từ đâu nên mỗi người mỗi bệnh và mỗi mỗi người cũng là một gốc bệnh khác nhau các bạn ạ cái gốc không tìm ra đừng chữa bệnh nhưng cái gốc thì tôi cũng hôm nay tôi cũng nói cho các bạn biết là cái gốc chủ yếu là cơ thể nhiễm độc tố axit nên cái gốc là tại sao cơ thể nhiễm độc tố axit phải tìm cho ra đây là cái nguyên cái cái cái, cái căn bản nhất trong công việc hỗ trợ chữa bệnh và ngày hôm nay tôi cũng rất cảm ơn các bạn là đã xem tôi chia sẻ đến gần đã đến gần 10 giờ kém cái 10 rồi à? nó cũng muộn rồi à. còn kiến thức mà để chia sẻ về ung thư tôi mà nói thì có thể cả ngày cả ngày các bạn nhé bởi vì nói về về tâm thức rồi tâm ý thức rồi tâm tiềm thức rồi thân bệnh ăn cái gì tại sao ăn cái gì gây độc tố cái gây axit đó thì nó nó rất dài nó rất dài phải đo chỉ số bobit năng lượng chỉ số nào là chuẩn nhà cửa là bao nhiêu giường chiếu chúng ta nằm chỉ số năng lượng là bao nhiêu cái cái, cái, cái khí độc tố nó là bao nhiêu chỉ số năng lượng là bao nhiêu bobit đó và chúng ta khi gần những cái cái cái trạm phát sóng của à, những trạm à, phát sóng hay là những cái trạm biến áp thì chỉ số năng lượng nhà đất là bao nhiêu tôi đều đo được qua hình ảnh các bạn nhé và cái kiến thức của tôi mà tôi chia sẻ thì nó rất dài nên là ngày hôm nay thì tôi xin phép được à, chia sẻ cho các bạn đến đây tôi chỉ mong rằng kiến thức này các bạn hãy chia sẻ ra cộng đồng của các bạn và chia sẻ cho hàng xóm của bạn càng nhiều càng tốt bởi vì chúng ta không nên để ra sao mất tiền oan uổng đặc biệt là có thể mất mạng oan uổng chúng ta phải tìm ra bản chất gốc của gốc bệnh nó và chúng ta đi làm được cái gốc bệnh thì chúng ta mới mới, mới giải quyết được vấn đề cái vấn đề ở đây không những chữa bệnh mà chúng ta phòng bệnh phòng bệnh một cách đơn giản đó là đừng bao giờ để cơ thể nhiễm độc tố axit và muốn biết điều này thì chúng ta mới biết <coughs> mới biết được cái, cái, cái kiến thức sâu hơn nữa về bản chất chúng ta đó làm sao xóa được làm sao mà chúng ta không để cho cái cảm xúc xấu hình thành đó thì sắp tới những năm những ngày tháng tới và những ngày tháng mà mà hiện nay là tôi à, sẽ chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng trên mạng và các bạn hãy theo dõi và chia sẻ cho nhiều người cùng cùng lắng nghe cùng vào để hiểu được cái kiến thức này thì những ngày tiếp theo tôi sẽ trả lời ừ, về từng phần nếu các bạn nào có câu hỏi và lúc đó tôi sẽ giúp các bạn à, nếu gặp đám ma chúng ta đã bị rồi chúng ta xử lý thế nào rồi ừ, chỉ số nhà tôi biết là bao nhiêu năng lượng nào sống được năng lượng nào thấp thì có thể gây bệnh cảm nhận như thế nào